Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình ngữ văn 6 tập 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 9 hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta phần thực hành tiếng Việt từ mượn, sách giáo khoa từ trang 86 đến trang 87. Phần uh, lý thuyết, chúng ta cùng uh, đọc các cái thông tin về nhận biết từ mượn và lưu ý về sử dụng từ mượn. Trong những từ mượn tiếng Hán, nhiều từ đơn như đầu, phòng, cao, tuyết, băng, thần, bút được cảm nhận như từ thuần Việt. Các từ phức như nhi đồng, phụ lão, không phận, hải phận, địa cực, phục dựng ít nhiều còn gây cảm giác khó hiểu, thường chỉ được dùng trong những hoàn cảnh giao tiếp trang trọng. Một số từ mượn các ngôn ngữ châu Âu được Việt hóa gần như hoàn toàn, nhất là những từ đơn như xăm, lốp, bom, tăng, xe tăng, mét, đơn vị đo khoảng cách. Nhiều từ khác như xà phòng, xi măng, com lê, cả vạt, cà phê, câu lạc bộ cũng được dùng phổ biến, có cách đọc và hình thức chính tả giống từ thuần Việt. Không ít từ mượn tiếng Pháp, tiếng Anh được viết nguyên dạng giống trong ngôn ngữ gốc như video, smartphone, internet, biome, hoặc được viết tách từng âm tiết theo cách đọc của tiếng Việt mà giữa các âm tiết có gạch nối như oxy, axit, neon, radio, kilogram. Đôi khi một từ có thể có cả hai cách viết như internet và internet. Tùy quy định chính tả ở mỗi loại sách, báo mà khi viết các từ vừa dẫn, người ta sẽ chọn cách viết được cho là phù hợp tránh lạm dụng từ mượn để không gây khó hiểu, khó chịu cho người nghe, người đọc và để không làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm câu số 1. Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu. Dưới tác động tiêu cực của việc phát triển công nghiệp thiếu bền vững, trái đất đang nóng dần lên, nhiều khối băng ở Bắc Cực và Nam Cực bị tan chảy, làm nước biển dâng cao, đe dọa sự tồn tại của một số thành phố sôi động và làng mạc trù phú miền duyên hải. Tầng ozone bị thủng nhiều chỗ, đất đai, nước, không khí bị ô nhiễm nặng nề, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của muôn loài. A. À, trong đoạn văn trên có nhiều từ là từ mượn, chẳng hạn phát triển, công nghiệp, băng, ozone, không khí, ô nhiễm. Theo em, từ nào được vay mượn từ tiếng Hán, từ nào được vay mượn từ tiếng Anh? Vì sao em xác định như vậy? B. Trong các từ mượn như công nghiệp, băng, ozone, ô nhiễm, từ nào gây cho em cảm giác về từ mượn rõ nhất? Vì sao? C. Các yếu tố như không, nhiễm không chỉ xuất hiện trong không khí ô nhiễm mà còn được dùng để tạo nên nhiều từ khác mà chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày. Hãy kể thêm một số từ có yếu tố ấy và giải thích ý nghĩa của chúng. Với câu A, các từ vay mượn tiếng Hán là kế hoạch, công nghiệp, băng, không khí, ô nhiễm. Các từ này có cách đọc và hình thức chính tả giống từ thuần Việt, có tính chất khái quát về nghĩa. Các từ mượn tiếng Anh là ozone, từ có gạch nối giữa các âm tiết. Câu B, từ ozone tạo cảm giác về từ mượn rõ nhất vì đây là một thuật ngữ khoa học có cấu tạo và hình thức chính tả khác biệt. Với câu C, chúng ta có thể lấy một số ví dụ à, các yếu tố không nhiễm à, để tạo nên nhiều từ khác. Không, ví dụ không chung, giải nghĩa là khoảng không gian trên cao. Không gian, giải nghĩa là khoảng không mở rộng theo ba chiều cao, dài rộng không quân nghĩa là một quân chủng hoạt động trên không nhằm bảo vệ vùng trời quốc gia. Nhiễm Lây nhiễm chỉ sự truyền lan của bệnh hoặc thói xấu nào đó. Truyền nhiễm chỉ sự lây lan của dịch bệnh. Nhiễm khuẩn chỉ tình trạng một à, sinh vật bị vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Câu 2. Qua việc thực hiện các yêu cầu ở bài tập 1, em rút ra nhận xét gì về đặc điểm của vốn từ tiếng Việt? Chúng ta rút ra nhận xét là muốn sử dụng từ ngữ phù hợp với văn bản và đạt hiệu quả sử dụng cao, cần chú ý tới nghĩa của từ mà chúng ta định sử dụng. Đồng thời lựa chọn cấu trúc câu trong văn bản cần chú ý tới ngữ cảnh, mục đích viết, nói, đặc điểm văn bản để chọn cấu trúc phù hợp. Câu 3. Hãy diễn đạt lại câu văn sau đây theo hướng thay thế từ mượn bằng từ quen thuộc hoặc dễ hiểu hơn vốn đã có từ lâu trong vốn từ tiếng Việt. Các fan cuồng thực sự phấn khích, hân hoan khi thấy idol của mình xuất hiện trên cửa chiếc chuyên cơ vừa đáp xuống phi trường. Ở đây fan có nghĩa là người hâm mộ, idol là thần tượng, phi trường là sân bay. Hân hoan có nghĩa là vui vẻ. Chuyên cơ có nghĩa là máy bay. Vậy anh ta có thể sửa lại như sau. Người hâm mộ thực sự phấn khích, vui vẻ khi thấy thần tượng của mình xuất hiện trên cửa chiếc chuyên cơ hoặc chiếc máy bay vừa đáp xuống sân bay. Video của cô nên là hết. Chào các em.